Hi, xin chào các anh chị và các bạn Trong video này á thì à, mình sẽ giới thiệu đến các anh chị một cái chủ đề đó là ba cái cách để chúng ta có thể dạy tiếng Việt cho trẻ từ sớm từ 0 đến 3 tuổi thì uh, tiếng Việt các anh chị nếu mà cha mẹ dành tiếng Việt thì việc mà trẻ biết tiếng Việt từ sớm nó cũng không có khó khăn ha Tuy nhiên chúng ta hướng dẫn mà đúng cách thì trẻ sẽ âm chuẩn nói rõ ràng câu từ trẻ biết nhanh thì trẻ sẽ học được nhanh hơn tại vì ngày nay mình thấy rất là nhiều trẻ nói chuyện ờ, bị chập nói các anh chị đồng thời phát âm cũng không có rõ mình đã từng trải nghiệm qua các anh chị đó là mình nói chuyện rất là có thể nói là khó nghe mình nói vừa nhanh và dính từ này dính từ kia khi mình và mình sửa rất là khó anh chị cực kỳ khó khăn luôn và mình đã tìm hiểu cách để chặn con mình tránh những trường hợp đó thì mình chia sẻ đến các anh chị quá trình mình đã trải qua ha thì việc mà hướng dẫn đứa trẻ tiếng Việt từ sớm đó các anh chị cực kỳ dễ dàng luôn không có phức tạp như gì chúng ta nghĩ thì các anh chị thấy kể cả là nếu mà dạy đúng cách đó, là trẻ sẽ đọc sớm và đọc một cách nhẹ nhàng thoải mái không có ép buộc hay nhồi nhét gì hết và nói câu từ rõ ràng luôn rồi mình sẽ đi vào cái vấn đề chính đầu tiên các anh chị đó là ở một số nước đó, người ta áp dụng thay giáo là khi trẻ từ trong bụng mẹ là người ta đã bắt đầu dạy rồi những đứa trẻ mà được thầy giáo nó rất tuyệt vời tuy nhiên trong video này mình sẽ bắt đầu từ lúc trẻ vừa sinh ra 0 tuổi đến 3 tuổi cái cách đầu tiên anh chị đó là chúng ta sử dụng những bài hát để hướng dẫn cho trẻ để dạy cho trẻ khi mà trẻ à, trong bụng mẹ các anh chị tháng thứ năm khoảng tháng thứ năm là trẻ đã bắt đầu phát triển cái thính giác thì lúc đó trẻ bắt đầu nghe được ha khi trẻ sinh ra thì chúng ta sẽ nói chuyện trò chuyện với trẻ nhiều hơn và nếu mà phụ huynh nào mà có cái giọng hát hay á thì chúng ta hát cho trẻ nghe thường xuyên hơn như vậy thì cũng không đồng nghĩa là những người hát dở thì không hát nhưng mà nếu mà chúng ta hát ờ, không có được rõ ràng cái ờ, thì chúng ta cũng hạn chế chúng ta có thể sử dụng những cái máy nghe để hát cho trẻ những máy nghe nhạc á, những cái máy mà thiết bị bây ờ, giờ người ta bán là sử dụng cho em rất là nhiều nè là những người lớn mà phát âm không có chuẩn á, mà tiếp xúc với trẻ nhiều á, là thể trẻ sẽ bị ảnh hưởng cái cách phát âm đó và cái giọng nói đó chúng ta dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ cũng nói chuyện cho trẻ nhưng chúng ta sẽ nói cố gắng cố gắng nói cho nó rõ như mình khi tiếp xúc với trẻ em những con nhà mình mình cũng cố gắng nói chuyện rõ ràng với nó còn nếu mà để mình thả ra tự do là mình nói chuyện rất là nhanh và <laughs> nó là khó nghe rồi ờ, chúng ta sử dụng những cái máy nhạc cái gì cho trẻ nghe ở đây có thể nói là quan trọng là cái khâu là lựa bài hát đó là chúng ta lựa những cái bài hát nào mà nó càng gần gũi càng tốt đa dạng lên và những bài hát đó là ca sĩ anh chị họ hát là rõ ràng ha tại vì ngày nay em thấy nhạc dành cho trẻ em á đó, đó là nhạc remix rất là nhiều như thế là không có tốt theo quan điểm của mình đó là không có phù hợp đối với ờ, dùng để ờ, hướng dẫn cho trẻ đây ca sĩ họ hát remix á họ hát um, luyến từ rất là nhiều và gác nữa thì như thế là trẻ học không có có khó khăn và phát âm không có tốt trải qua thời gian như mình hồi trẻ là nhạc của mình thời đó cũng nhiều bài hát hát rồi là sôi động nhanh đó thì mình nghe có thể là mình hiểu nhưng mà bây giờ là nghe mình không thể nào hiểu được luôn mỗi thời điểm thì sẽ hát khác nhau chúng ta sử dụng những bài hát nào mà có thể là họ đi theo năm tháng hát rõ ràng rõ ràng như như là con cò bé bé là nó đậu cành tre khi mà trẻ ờ, nghe rồi chúng ta áp dụng thực tế luôn là bạn thấy con cò bạn chỉ cho trẻ con cò rồi một con vịt xòe hai cái cánh thì khi mà bạn ẩm trẻ đi dạo đó bạn chỉ cho trẻ ơi con đây con vịt nè nó có hai cái cánh thì trẻ sẽ hiểu được nó kêu cạp cạp cạp thì con vịt nó kêu bạn hướng dẫn cho trẻ chỉ cho trẻ biết thì trẻ vừa học vừa hành luôn đó tiếp theo á là chúng ta sử dụng các cái ờ, cuộc trò chuyện hàng ngày tận dụng tối đa các cái cuộc trò chuyện hàng ngày giả sử như là các anh chị ẩm bé đi chơi các anh chị thấy trời đổ mưa thì các anh chị chỉ cho bé ừ trời mưa nè con rồi mưa có những hạt mưa trên trời xuống như đó rồi đây là mây đây là sông nè đây là suối nè đây là cánh đồng đây là con chó đây là con mèo đó anh chị chỉ cho trẻ luôn anh chị nói cho trẻ nghe rõ ràng như vậy đó rồi đây là hoa hồng nè hoa hồng thì có gai thì các anh chị lấy cái tay của trẻ các anh chị chấm nhẹ vào hoa hồng cái gần nhẹ nhàng thôi không nhẹ vào thân của cây <laughs> hoa hồng á thì trẻ đau rồi trẻ sẽ giật tay lại thì như thế là trẻ cũng biết được cái từ vựng là đau rồi các tính từ cái danh từ như là hoa hồng rồi dòng sông đang chảy nó đang chảy xuống nước hôm nay là nước gồng hôm nay là nước lớn thì những cái từ vựng nó trẻ sẽ hiểu được và các anh chị nhớ một điều như thế này nè chúng ta sẽ dạy trẻ một cách liên tục như thế và chúng ta không có cần trẻ phải hồi đáp lại tại vì lúc này á mắt trẻ đã nhìn thấy và tai trẻ nghe được tuy nhiên á, cái bộ phận phát ra âm thanh á, thì chưa có hoàn thiện trẻ chưa nó được tuy nhiên thì trẻ vẫn ghi nhớ nha anh chị ghi nhớ rất là nhanh luôn thì các anh chị dạy thì trẻ sẽ biết dạy thì trẻ sẽ biết các anh chị phải nhớ một điều là dạy trẻ sẽ biết chứ không thể nào gần như là đa đa số cho em là sẽ nếu mà không bị trục chặt về cái ờ, đỏ mà những cái giải bình thường thôi là tiếp thu rất là khủng khiếp là các anh chị giải một hai lần dạy một lần hai lần là trẻ nhớ rồi tiếp theo các anh chị đó là sử dụng các cái tranh ảnh phương pháp zoom cho ánh nè chúng ta có thể áp dụng từ lúc vừa sinh ra như mình ở đây á thì ờ, trẻ vừa sinh ra thì chúng ta sử dụng tranh ví dụ như là chúng ta dùng các tranh có hình chữ nè thì chúng ta cho trẻ xem và các anh chị đọc cho trẻ nghe luôn đọc rõ ràng từ từ những chữ đó, đó cho các trẻ nghe thì uh, trẻ sẽ nhớ và nhớ rất là nhanh chúng ta không có cần lâu ví dụ như các anh cháu có thể thì mình sẽ cố gắng làm một cái clip để hướng dẫn các anh chị làm cái ờ, cách này thì chúng ta sẽ cho trẻ xem những cái ảnh chanh đó, đó thì đến khoảng uh, một tuổi thì thông thường những đứa trẻ mà nó phát triển uh, âm thanh các anh chị phát ra âm thanh được khoảng một tuổi là trẻ bắt đầu giao tiếp với các anh chị được rồi đó trẻ sẽ hồi đáp lại còn lúc đầu thì trẻ chỉ dùng ánh mắt thôi còn là ư ư a a không có rõ nhưng mà khi trẻ một tuổi á, thông thường ha thông thường một tuổi là trẻ phát âm rõ thì trẻ sẽ bắt đầu nói chuyện với các anh chị và các anh chị sẽ rất là bất ngờ khi trẻ dùng những cái từ ngữ mà gần như là khi nó dạy nó không ý không nhưng mà trẻ sẽ nói được các từ ngữ rất lâu lâu lâu rồi mà bạn nó dạy trẻ như sông suối này kia là trẻ sẽ biết được trẻ sẽ nói được cho các chị nghe và chữ luôn và nếu anh chị áp dụng cái những cái bảng chữ từ sớm đó, thì trẻ sẽ biết đọc chữ rất là sớm áp dụng cái phương pháp chữ này rất tuyệt vời anh chị như mình ở miền tây đi thì mình đâu có biết là lạc đà như thế nào và kim tự tháp như thế nào sử dụng cái tranh này là mình cho trẻ xem đến khi trẻ mà 2 tuổi anh chị là mắt của trẻ có thể là nhìn được uh, vào cái màn hình của các thiết bị công nghệ rồi tuy nhiên cũng ít ha chúng ta không có thể cho trẻ nhìn thêm nhiều được thì lúc này chúng ta có thể sử dụng những cái video để cho trẻ xem giúp trẻ học đa dạng hơn như là mình bật cái video lên về kim tự tháp thì mình cho trẻ xem kim tự tháp mình dạy trẻ xong cái chữ là kim tự tháp mình sẽ cho trẻ xem video về kim tự tháp mình dạy trẻ về con đà điểu con uh, lạc đà rồi mình cho trẻ xem như thế là chúng ta đã dạy cho trẻ được cái ờ, từ vựng rất là lớn kiến thức bách khoa đó trở lại cái vấn đề ờ, lúc nãy mình nói là các cái cuộc trò chuyện hàng ngày đó thì chúng ta kết hợp ba cách này với nhau luôn ha thì chúng ta dạy cho trẻ kiến thức bách khoa ở đây là giả sử như các bạn tắm cho trẻ đi các bạn kỳ cái bàn tay cho trẻ các bạn nói ở ừ, đây là bàn tay của con nè bàn tay của cha đang chạm vào bàn tay của con rồi đây là cái chân của con nè đây là cái tóc của con nè tóc của con thì có màu đen tóc của ba thì cũng có màu đen thì như thế là chúng ta đã dạy về bộ phận cơ thể người đó các anh chị rồi các anh chị chỉ cho trẻ mây nè rồi hôm nay trời mưa nè rồi hôm nay trời nắng nè rồi mưa thì như thế nào đó thì các anh chị đã chỉ cho trẻ về cái à, thời tiết hướng dẫn cho trẻ về cái à, chủ đề thời tiết hoặc là khi các anh chị mà dạy cho trẻ à, con gà con vịt đó là chủ đề động vật rồi đó rồi lá cây đây là lá cây rồi rễ cây các anh chị thấy nhổ cái cọng cỏ cây cỏ lên đó có cái rễ thì chị chỉ trẻ con đây là cái rễ nè con rễ cây nè con thì trẻ đã biết được cái rễ cây rồi đó và chủ đề về thực vật rồi đó động thực vật quá đơn giản nha rồi nếu các anh chị nào mà có được ờ, cái ờ, kiến thức tiếng Anh đó, thì chúng ta có thể dạy trẻ lúc này luôn song song cùng lúc thì trẻ học rất là nhanh và nếu anh chị nào mà không biết tiếng Anh đó, thì chúng ta cũng có cách nhưng ừ, nó sẽ khó hơn nhưng mình là mình hoàn toàn là mù tịch tiếng Anh luôn và mình cũng muốn hướng dẫn cho trẻ mình về tiếng Anh có thể là không bằng những đứa trẻ mà có điều kiện tiếp xúc trong môi trường đó chị tiếp xúc trong cái môi trường mà được ờ, ba mẹ giỏi tiếng Anh này, hoặc là có các anh chị hoặc là những cái ờ, thành phố đó, có nhiều người nói tiếng Anh thì có thể là không có bằng nhưng mà có thể thôi mình nói có thể không bằng thôi tại vì có những người họ đủ trình độ họ tuy họ không biết anh nhưng họ vẫn đủ có thể dạy trẻ tại nhà ở một cái vùng quê được thì tuy có thể là mình không bằng nhưng mà mình sẽ cho con mình có được cái nền tảng phát âm chuẩn từ sớm đến lúc nào đó trẻ cần học thì trẻ sẽ học rất là nhanh thôi mình muốn nhắn nhủ với anh chị một điều nè đó là chúng ta dạy trẻ không tuổi từ sớm là không còn sớm không có còn gọi là lạ lẫm với anh chị đó là một cái à, câu chuyện mà gần như là thế giới người ta áp dụng từ lâu rồi từ hàng ngàn năm nay rồi chứ không phải là bây giờ và dạy đọc cho trẻ dạy ngôn ngữ cho trẻ là đây là cái giai đoạn là đúng với độ tuổi của trẻ trẻ học dễ dàng nếu mà qua cái giai đoạn này á, thì chúng ta bắt đầu dạy trở lại á, thì có thể là sai cái giai đoạn mà trẻ học có thể là cực khổ hơn dụ như là các anh chị đều biết là trẻ từ sớm đó, là không có tốt tại trẻ là từ khoảng 5 tuổi 7 tuổi khoảng 7 tuổi đến 10 tuổi thì cái ờ, xương tay trẻ mới bắt đầu là hoàn thiện bắt đầu là phát triển hoàn thiện thì lúc này á, khoảng 6 ờ, tuổi 7 tuổi thì chúng ta thấy giải quyết cho trẻ giải quyết tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận một điều là trẻ sẽ không được viết chữ đẹp để quyết chưa đẹp á, là khoảng sau 10 tuổi lúc đó chúng ta mới trẻ mới cần chú ý hơn cái tay của trẻ chúng ta mà dạy viết từ sớm mà bắt buộc con phải viết chưa đẹp á, là chúng ta đang ép buộc rồi đó đang dạy trẻ làm cái điều mà trẻ không thích vì là không tốt chúng ta phải chấp nhận điều mà trẻ có thể viết được mà không có viết đẹp tại bàn tay xương tay chưa có vững mà chưa chuẩn mà thì cầm đũa cầm viết em thấy rớt lên rớt xuống của nó hay quỳ vào, nó không có tốt thôi nó không có ờ, phù hợp với trẻ thôi thì trẻ sẽ viết không đẹp mà chúng ta phải chấp nhận điều đó còn mà phát âm và nói là trẻ 3 tuổi hầu như là phát âm nó chuyển rất là rõ ràng nha các anh chị rất là rõ ràng câu từ chú pháp mình ờ, xin kết thúc video ở đây thì các anh chị nào mà có quan tâm tới cái vấn đề này có muốn ờ, hỏi cái gì đó thì hoặc là chia sẻ góp ý gì đó thì cứ inbox cho mình ha nhắn tin cho mình hoặc comment cho mình rồi cảm ơn các anh chị đã xem video hẹn gặp lại các anh chị trong một cái video khác